biết đâu ừ. thứ hai thì ok xin chào bạn đã chào nông mình nha mình là chào chị đây thì hôm nay mình sẽ quay video đó chính là tiệm Mirror Island à. ừ. Mày ơi thì mình sẽ lấy hàng phụ mình tìm nha ở ông treo thấy đảo nào chưa thấy đảo biết ở thấy đảo nào biết mơ không chưa thấy đảo nào cả ông đi thấy đảo mông đây ông đi thấy sang được đảo mông đây tôi đang đi tôi đang đi bên đây chụp đầu treo đảo tôi đang qua đảo rùa này thì không thấy đảo nào chưa sao là may mắn như ta tôi vậy tôi đi mấy giờ tôi thấy đảo nào hết. Ê, không biết là xong lộc may mắn không lộc là số 6 6 là lộc lộc lộc lộc phú lộc phụ lộc phú lộc phú lộc Ê, biết không cái nào không Ê, tôi nhớ trường mình ấy cứ từng có người học ấy từng tên là phú ấy thì giờ mình bắt phú về xong đứng kế bên ông lộc là phú tộc thôi được rồi bắt thú phú rồi ừ bánh chói rồi <laughs> mấy cái mình làm mà nó chơi đó nhà chứ không làm thiệt đâu nha làm thiệt vô tù đừng lo chói lại là cướp người á là, chói mặt người á có vô tụ thiệt đó ba bà xài cho spirit nha bạn này ạc phụ mình nên xài spirit bị hát nên xài spirit pi h mấy cây trừ nhưng trưa nay mấy bạn sẽ không bao nghe chớ chơi mình đâu chính là chiều nay mình tìm được đảo bí ẩn thì nghe rất là bình thường mà nghe có lẽ cực kỳ vui sướng nhưng mà không nhưng mà không ừ đó chính là mình tìm được đảo mình chạy nó đảo mình tập lên nhưng mấy bạn biết tại sao nó tập nó không nhưng mà mấy bạn biết sao anh trăng nó không nó không sáng rồi không bởi lúc đó hết mua rồi đâu lúc hết mua rồi cái lúc mình lên chè nó mà tập thì nó hết mua rồi chớ trêu thật cái này mình vừa tìm mình vừa kể chuyện luôn á đây là sự chớ trêu không hề nhẹ của admin luôn rồi tôi thấy chuyện của ông rồi nè giờ thì mình tìm đảo mình phải đi xung quanh đây mình tìm đảo này mấy bạn có thấy thằng khổ cho mình không tìm đảo Mirai là không spawn nhưng khi spawn lên ấy thì lại hết thì nó lại sao hết hết moon cay lắm hơi bị cay á. nhưng mà giờ thì anh mới phía là ờ, giờ moon không cần full moon đâu full nhỏ này cũng được nè đang đi trước bạn nó nó spawn nè này đi trước bạn nó spawn nè mày spawn nó đi mày xuống ra mau xuống ra mau mày xuống ra mau mày xuống ra mau cô với bạn bạn mình á lúc nãy mấy bạn nghe giọng á thì hơn rồi tuyên uh, ờ, này cái lúc mà tìm ra là nó chạy lên bờ tập lên rồi thì nó đi ngang qua có một xíu cái lụm được ngay Đúng mình vô server không được, mình vô không được mấy cây ấy. Nhưng mà à mà sắp tới, giờ sắp tới rồi thì mình sẽ qua EVM lại nè, thi xong mình mới ra nhiều lại được. Rồi có thể mình đang biết content, mình đang biết content. Lý do mình không phải youtuber nhiều robot như các youtuber khác nên mà cái content mình nó khá là ít xịn, Content mình nó ít lắm. Cái chỗ này hơi bị hẹp không cho đã biết người tên mình nó hay bị hạn chế dậm đi vòng vòng là ra đảo rồi không thì tùy nè cái tả ơi miếng ra lần cái lúc mình thấy được thì nó đang ờ, bên này nó đang ở đảo lụa. tìm được xong thì sao chớ chơi thầy lên bà tộc thì hết buồn Google nó hết mua rồi Ê, nhưng mà vui nhưng, nhưng mà cái mà mình mong đó là cái lúc mà tới mua cái lúc mua nó mới vừa lên ấy thì lúc đó đảo nó xuất hiện thì lúc đó mình tha hồ tìm kiếm luôn không phải là tha hồ nên mà lúc đó thời gian tìm nó sẽ lâu hơn rất là nhiều thì coi như thì coi như đỡ <coughs> mình ừ. các bạn thì có lẽ cực kỳ hơn rồi còn mình thì xui là xui giờ thì mình sẽ giờ trước nay mình sẽ sẽ lấy hiệu mình về bốn trước bây giờ mà bạn mình ấy ừ khôi ấy ừ nè thì nó có sáu về bốn rồi mình không lượm được nên phải đổi và khi mình về bốn cũng đang to nên mình sẽ lấy ra đảo nè ra đảo nè nè mình tính nhân phẩm của mình ra nè nè mình tưởng tượng nè à, tưởng tượng là mình tưởng tượng làm long ra <laughs> tưởng tượng sao ra được mình nói vậy thôi mày ra đi đảo video này nghe nó chậm chậm sao nghe nó chán chán sao mà một cũng nói bạn mấy bạn đừng quên xem trường kênh mình nữa nha bạn chứ mình sợ lắm mà đó nghĩ sao 99,1 phần trăm xem chùa một không phải ờ, không phải một phần trăm đăng ký ờ, lộn ờ, không phải chín phần trăm đăng ký cái là xem chùa giữ thần luôn chứ nói rồi này uh, rồi ờ, sắp hết mua luôn rồi nè còn đã nhỏ tôi hết mua rồi Mình khôi là cách nhập xa lắm nên no, yên tâm Ra đi, ra đảo đi Nếu ra được thì vui nha bạn Còn không thì thôi mình up video này luôn cho xong Nếu biết nó có đa lên thì thì mình sẽ không đánh nha Vì chủ mục đích là tìm đảo từ khóa đăng sĩ biết mà giờ mình cũng sắp thi rồi nên sẽ ra bị ít nha bạn chứ thi xong mà sẽ ra bị nhiều trở lại nên mà giờ mình cũng hơi bí bí content luôn giờ nếu mà có được tập thật tóc V4 ấy ừ thì mình có thể sẽ đỡ bí hơn thì mình sẽ quay đi xài tóc V4 phải mua phải 3 phần tư thì nó mới dễ mà hiểu như mình thấy ba phần tư hoặc full moon ấy cái, cái lúc mà full moon nó ra thì đó là cái lúc mà full moon nó ra đấy thì lúc đó tỷ lệ mà mirror sunset nó spawn nhanh nhất cao nhất cả đêm nha thả ca cả đêm luôn các bạn mà không ra luôn kiểu này cho mình chết luôn quá sao khô nó hơn vậy trời ê có ê khôi có cách nào mà xích lọc vào đây luôn? ông biết địa chỉ nhà ông lọc không xích ổng vào đây coi cho nó hơn đi vậy lọc à ừ. đi tới ờ, đi tới cái ờ, đi tới chú cục vàng á rồi sau đó kêu lọc ơi đảo ra đi mà trời ơi mình bỏ ra phía rotin gần mát siêu nên là mình bỏ gần mát chứ không thể để mát được nha mát thì nó quá to thì nó lắc lắm nhưng mà có điều chớ chơi giờ thì phải bật rất là to luôn còn cái lúc mà tiền lừa đảo không lên chỉnh tắt phải để nhỏ đi khắp đảo rồi nó chưa ra nữa trời rồi cái này hỏng rồi hỏng rồi rồi nó chín luôn rồi mà thôi chắc mình sẽ chào trước luôn mà chứ này chết rồi khi xong khi không xem xong video này các bạn hãy cho mình một like bật subscribe và nhấn cái chuông để mà ủng hộ mình nha và ủng hộ mình để mình có thể làm nhiều nhiều video tiếp theo và tuần sau á, có thể mình sẽ làm ít video lại vì thi và đừng xem chuột nha xem chuột là chết đấy nha bye bye